Quý vị và các bạn thân mến, Israel xem xét cấp lá chắn vòng sắt giúp Ukraine bắt bài tên lửa Nga. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đang xem xét viện trợ quân sự cho Ukraine và sẵn sàng đóng vai trò là trung gian hòa giải cho xung đột. Tôi chắc chắn đang xem xét khả năng này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 31 tháng 1. Được hỏi liệu rằng Israel có thể cung cấp các khí tài cho Ukraine như là hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome hay không. Trước đó, giới chức Israel đã nhiều lần từ chối cấp hệ thống phòng không vòm sắt cho Ukraine. Một trong những lý do là Israel không muốn gây ra phản ứng gây gắt từ Nga. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Israel rằng nếu nước này hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, điều này sẽ khiến cho mối quan hệ của Israel với Moscow rơi vào tình trạng khó khăn. Ngoài ra, Israel có những lo ngại chính đáng rằng nếu bất kỳ vũ khí nào của nước này được triển khai tại Ukraine, cuối cùng chúng có thể sẽ bị Nga thu giữ và có thể sẽ được gửi tới Iran để phân tích. Giới chức Israel cho rằng điều này có thể giúp Iran, một đối thủ của Israel, có thể tìm ra cách để đối phó với các hệ thống vũ khí của Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt do các doanh nghiệp quốc phòng của Israel sản xuất với sự hỗ trợ cả về tài chính và công nghệ Mỹ. Hệ thống này được đưa vào biên chế của quân đội Israel năm 2011, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa và pháo tầm ngắn. Hai hệ thống riêng biệt được gọi là Davis Sling và Arrow, có khả năng đối phó với các mối đe dọa tầm trung và tầm xa, bao gồm các máy bay, máy bay không người lái và pháo tên lửa. Vòng sắt hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có thể gây ra mối đe dọa hay không. Hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay là cơ sở tầng quan trọng. Chi phí vận hành vòng sắt được cho là tương đối thấp bởi vì hệ thống này chỉ khai hỏa khi phát hiện mối đe dọa đến con người và cơ sở ở tầng, không lãng phí quá nhiều tên lửa đánh chặn. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận Mỹ đã chuyển một kho đạn pháo do nước này đặt tại Israel sang Ukraine. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết ông sẵn sàng đóng vai trò là trung gian hòa giải cho xung đột Nga-Ukraine nếu được các bên và Mỹ yêu cầu. Tôi đã ở đây đủ lâu để biết rằng cần phải có thời điểm và hoàn cảnh thích hợp cho vai trò đó. Nếu họ yêu cầu, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc. Thủ tướng Israel nói, Israel đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải xung đột Nga-Ukraine. Israel đã phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhưng cũng thận trọng trong việc gây căng thẳng với Moscow. Israel cũng đã gửi viện trợ nhân đạo cho Kiev, song không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất chấp Kiev đã nhiều lần yêu cầu. Nga điều trọng pháo, san phẳng nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã điều động nhiều tổ hợp pháo tự hành hạng nặng tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong một đoạn video được đăng tải bởi Bộ Quốc phòng Nga, các pháo tự hành hạng nặng của quân đội nước này đã được điều động để tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine. Nhiều vụ nổ dữ dội đã được ghi nhận sau khi đạn pháo của Nga đánh trúng và săn phẳng các mục tiêu. Theo giới quan sát, đoạn video kể trên được ghi lại tại khu vực Bakhmut ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh vô cùng căng thẳng. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Thời gian vừa qua, quân đội Nga đã liên tục điều động một lượng lớn vũ khí hạng nặng trong đó có 12 đơn vị pháo binh tới để tham chiến tại trào lửa Bakhmut, miền đông Ukraine. Mục tiêu của Nga là tạo dựng một thế trận áp đảo về hỏa lực, qua đó nhanh chóng giành quyền kiểm soát thành trì của quân đội Ukraine ở miền đông. Trong số các đơn vị pháo binh của Nga có mặt tại Bakhmut, giới quan sát đã ghi nhận được sự tham gia của các lựu pháo như là 2S-19M2, Mostar S đã được cải tiến, pháo tự hành 2S-5 Hicharsin pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan. Ngoài ra thì các đơn vị pháo binh của lữ đoàn đổ bộ đường không số 31 và sư đoàn dù số 76 cũng mang đến Bakhmut các súng cối cỡ nòng 82 và 120mm. Ngôi sao của lực lượng pháo binh Nga ở thành trì miền đông Ukraine phải kể đến đó là pháo tự hành 2S4 Chulpan cỡ nòng là 240mm, một trong những loại pháo uy lực nhất trong kho vũ khí quân đội Nga. Nga tập kích 4 lữ đoàn, phá hủy nhà máy sản xuất đạn pháo của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng Ukraine trong ngày vừa qua. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự ngày 1 tháng 2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của nước này đã giành lại được nhiều bước tiến quan trọng ở mặt trận Donetsk và gây ra thương vong lớn cho các lực lượng Ukraine. Tại hướng tiến công Donetsk và Zaporizhia. Máy bay chiến đấu và pháo binh của chúng ta đã đánh trúng vào các điểm tập trung quân và trang thiết bị quân sự của lữ đoàn bộ binh thiết giáp số 72 và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 của quân đội Ukraine ở gần thành phố Uleda. Trung tướng Konasenkov tuyên bố. Bên cạnh đó, thì các lực lượng Nga cũng đã tiến hành tập kích trụ sở của hai lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 108 và 124 của quân đội Ukraine tại các khu định cư là Novoyonka và Minoji thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng. Tướng Konashenkov xác nhận, trọng pháo quân đội Nga trong ngày qua đã liên tục nã đạn vào các vị trí của quân đội Ukraine ở hướng tiến công Kupyan nhằm nhanh chóng giành lại được lợi thế ở mặt trận này. Tại hướng tiến công Kupyan, pháo binh của các nhóm tác chiến phía Tây thuộc quân đội Nga đã gây ra thương vong lớn cho quân đội Ukraine tại các khu định cư là Ryani Kopka và Tim Kopka ở vùng Kharkov cũng như là Novojolovskoye ở Luhansk. Ông Konashenkov nói và đồng thời khẳng định ít nhất là 30 binh sĩ, hai xe bán tải cùng với một khẩu đội lựu pháo D-20 của quân đội Ukraine đã bị hạ trong vòng 24 giờ qua. Ở Krasny Liman, không quân cùng với pháo binh Nga cũng đã phối hợp tác chiến và loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 binh sĩ, 3 xe bọc thép cùng với một xe quân sự của Ukraine. Tại vùng biên giới Sumy, giáp Nga, các lực lượng thân Moscow đã phá hủy một nhà máy sản xuất đạn pháo của quân đội Ukraine thông qua những đợt tấn công chính xác của pháo binh và tên lửa. Dự trữ đạn dược của quân đội Ukraine trong ngày qua cũng gặp tổn thất nghiêm trọng khi có 3 kho đạn ở vùng Kherson cùng với một kho đạn ở Donetsk bị pháo binh Nga san phẳng. Lực lượng phòng không Nga cũng đã có một ngày tác chiến hiệu quả khi đã loại khỏi vòng chiến đấu là chuyến máy bay không người lái UAV và đánh chặn ba hỏa tiễn HIMARS do Mỹ sản xuất cấp cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga được tiến hành tại Ukraine, các lực lượng thân Moscow đã loại khỏi vòng chiến đấu tổng cộng là 381 máy bay chiến đấu, 206 trực thăng.